luôn cái này dai quá đạp vòng nghe mai mới nói đạp vòng mới nói về nghệ dục anh mày mày rất chắc rồi vậy à, mà nó bo ăn luôn bây giờ anh xung bánh đó Phong ơi Phong Né ra Phong ơi quên đã quên có thằng đang live stream đúng không khèo nhẹ thôi khèo nhẹ lắm phê yeah. mày bắn đi để vì mày đang có tiền được, Tàn rồi đây, ăn trong ăn rồi. Cắt. trái của em mới thầy thử hai trái là bốn rồi đấy ba bốn rồi cái cái này lên cái gì lên như con cách đúng không được không cái cái chạy <laughs> cái gì cũng biết Yeah. <laughs> nhớ cái vụ án là nãy không nhớ cái vụ án không nhớ vụ án không đó chỗ này im rồi Sớm giờ nó vô sau mày quay tao nhiều nhiều chứ đấy. Cái là càng già càng dai rồi. I know đập đi đập được mà nó xa nó đéo thấy đường đâu thấy mà đẹp rồi đập tới rồi dạy một nước bom nè dạ, bò này là hôm qua anh trúng rết nên bữa nay đánh rất tự tin nha <laughs> bữa có tay nào miền tây bình luận vô chắc đánh thua trẻ con xóm <laughs> đủ <laughs> nhức đầu thật Mới thể hiện xong phát đã đi vậy rồi tí cho này vuột tay này vào vào vào vào đầy chứ đâu <laughs> dạ rồi đầy chứ đâu đầy đâu đầy tôm bồi cùng đi mà lo gì bắn em không ấy chết cái luôn dạ, đầy chứ đâu rồi con cái nặng lên nha ông nội đây <laughs> ông ngọc á coi còn bi mà thế rồi một viên này đi ai ừ mày bị gì á người ta còn đi đâu bình kìa thằng giờ hơi ơi mình còn bi nè hai bà không ý là mình nói mình kìa Đấy, anh em xem thằng nguy hiểm nhất nè Đấy. hello cái coi Em đổ má, em đánh, má mới cười ăn xong nữa kìa ở công viên bức xúc rồi kìa à, bo bo lồn trâu em bo như vậy à cho bia mặt rồi đâu đó rồi Ôi, trời ơi, nước thôi kìa nhỏ chửi cái đêm này hàng cái <coughs> bậy quá em đang quay em còn còn còn còn còn tặng thêm một câu nữa làm gì khuyến mãi chạy Đó, chạy giờ cầm cây là xuyên đít dưới thầy rồi rồi mình nghĩ sao hả rõ rồi đá rồi đổi gì không được đâu rồi ai nó đổi vô đó đổi đổi đổi đi đi đi đi đi đó chắc năm phân coi dở mà thầy ngay quá đó không ai? Ai chứng tỏ đồi có thằng dở hơi cũng mệt đúng không? Kia <laughs> là lấy cái cầu chứ chứ móc cộng với sao? Rồi được rồi. Làm gì mình đang ăn mà. Vậy? Cái lại gì cũng ăn nữa, thêm dở hơi nữa. Ăn gì thầy? Ăn gì thầy? chưa bằng hết cái <laughs> thằng nhị nó có biết bắn đâu gì vậy thằng từ từ quá quá té <laughs> tèo cho teo luôn trời anh bánh đi có bây giờ ăn đâu bắn đang bắn đang sung bậy nói gì là hiểu rồi nói gì hiểu rồi bo thua đi tự khắc bánh rồi <coughs> bò ăn đâu bánh đâu

mình ăn một bằng hai bằng một rồi bằng ba nó sáu không mới đánh cái ba bàn à thử bên kia có sao con hai nữa nó chịu số số số đầu thử làm đủ mấy nghĩ tám không chưa đâu tám không lấy đâu ra ngay cái thằng ngu nó có có ăn giấy ai bà ơi không có giấy nào ăn hết bộ đi ra ăn được bánh nào đâu <laughs> mệt lên rồi năm không sáu không ô thế nào ô đi quẹ thế nào ăn này kia thế à tám đầu ờ, tám không một hai hai giờ ba tám không rồi suy với suy nghĩ cái đủ nó đổi hai giá rồi kêu mua về lấy rồi này đi cho mất tiêu rồi cái đủ mày mày lấy mấy đúng cái nhà đồng ghê ha thở đúng mẹ sao đâu đi ra không đi ăn này nó bắt rồi tao bắt xấu nhà xấu của nhà vầy chết nhà Đấy. đổi rồi thầy lên này ơi à? đổi què đổi còn lắm rồi không có lúc dạy à thầy bắn đi bắn cả đầu vậy bắn mẹ cho rồi là chúng đéo cho đi thi phải <laughs> sáng vô luôn Được rồi ăn lại chưa qua à, chưa chưa ăn không bò nhắm em đi trắng này đi đâu mất bi mà giờ đi ném con bi rồi biết đi nào đi nào thì được đòi lượm lên bo tiếp đi em hết rồi bắn lên luôn nha Ủa bắn hai là bắn chứ mày nghĩ gì sao rồi hai chưa chưa cứ mua vào hai trái đó ăn lúc ăn tưởng còn trái nữa mà à, bắn cho mình luôn đi anh Tóm Quá giết đầu này quá Ta ghét cái mồm người ta quý bụng không anh lên đội thầy mấy bụng làm cặp thì sợ bụng à ờ, đạp bông <laughs> đạp bông không cảm bạn đâu qua được tội quá